Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh cuối mùa cùng với gió đông nam ẩm nên trong sáng sớm nay nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng vẫn ở ngưỡng thấp dưới 25 độ, thời tiết vô cùng dễ chịu. Sang đến trưa chiều khối không khí lạnh yếu hẳn, miền Bắc trời chuyển nắng về trưa và chiều, nền nhiệt ngày ở khu vực phía đông bắc bộ tăng nhẹ lên mức 27 đến 30 độ. Trong khi ở khu vực phía tây bắc bộ trời có nắng sớm hơn nên nhiệt độ trong ngày giao động trong khoảng 29 đến 31 độ. Tuy nhiên hiện nay một khối không khí lạnh nữa đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo đến ngày và đêm mai 11 tháng 5, khối không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông với lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm trong 24 giờ. Với các tỉnh thành phố miền Trung, người dân cũng đang được tận hưởng những ngày mát mẻ. Hôm nay mưa ở miền Trung cũng giảm dần, nắng xuất hiện trở lại. Tuy nhiên nền nhiệt cả miền không cao, Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ giao động trong khoảng 29 đến 32 độ, còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận là từ 31 đến 33 độ. Về chiều tối do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, các tỉnh Nam Trung Bộ sẽ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm. Trong khi đó, các tỉnh phía Bắc khu vực mưa sẽ gia tăng trở lại từ ngày mai. Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển xuống, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, mưa rông cũng đang xuất hiện nhiều nơi. Nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam đầu mùa đang hoạt động. Dự báo từ nay đến ngày 13 tháng 5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, tập trung ở khu vực Bắc Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Cà Mau, Kiên Giang với lượng mưa từ 30 tới 50 mm, cục bộ có nơi lượng mưa sấp xỉ 100 mm. Về nhiệt độ, những cơn mưa đầu mùa đã mang tới cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết mát mẻ. Ở Tây Nguyên thì nhiệt độ chỉ từ 28 cho đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng không nhỉnh hơn nhiều, giao động trong khoảng 30 đến 33 độ.